À, xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên. À, ờ, tôi đang đứng ở đây là trung tâm của thủ đô Seoul và trong cái kỳ nghỉ tuyệt vời này thì à, có rất là nhiều điều thú vị và được khám phá. À, ở trên thành phố này rất là đẹp, hiện đại, à, đông đúc này à, thì à, có rất là nhiều cái cơ hội kinh doanh, rất là nhiều cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư và ngày hôm qua thì tôi đã à, tới à, sở chứng khoán của Seoul và ở đó thì à, tôi đã gặp được à, những người trader rất là giỏi. À, giao lưu và học hỏi với nhau. Trong vòng 60 à, phút à, đầu thì à, giữa chúng tôi có một cái khoảng cách gì đó rất là bỡ ngỡ và khác biệt về ngôn ngữ nhưng mà sau khoảng 60 phút tiếp theo thì cùng nói chuyện đã trở nên rất là gần gũi trở nên rất là thân thiện bởi vì những cái thứ mà tôi chia sẻ đã giúp họ cải thiện được cái phương pháp giao dịch của họ và đặc biệt là họ rất cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy rất là vui với cái phương pháp và hội tụ kỹ thuật mà tôi đã chia sẻ à, cho khoảng 10 à, nhà trader à, lớn họ chơi crypto tại Seoul này và cái phương pháp mà tôi chia sẻ với họ đó là cái phương pháp hội tụ kỹ thuật thì cái phương pháp đó họ trước đây họ mới dùng đơn lẻ một vài các cái công cụ một vài các cái phương pháp kỹ thuật nhưng ở đây khi mà tôi tổng hợp lại đúc rút lại cho họ một cái phương pháp hoàn toàn hoàn toàn là mới đối với họ. Ban đầu thì họ gặp uh, ít nhiều khó khăn nhưng khoảng 60 phút tiếp theo thì quả thật sự là họ phải wow, uh, phương pháp này quá là hiệu quả đi. Đặc biệt là họ phân tích ở trên thị trường uh, crypto, thị trường Bitcoin, uh, thị trường uh, uh, SP500 và họ cảm thấy rất là hào hứng và họ kết nối Facebook với tôi họ uh, roi ép tôi vào cái đội nhóm của họ để họ mong muốn được có các cái bài chia sẻ của tôi hàng ngày Ờ, tôi cũng rất là hào hứng bởi vì họ là có là những người giao dịch ờ, rất là nhiều thời gian trên thị trường họ làm ờ, chuyên nghiệp họ làm full time và điều đặc biệt nữa là họ còn mời tôi uống cà phê rất là vui đấy là một cái trải nghiệm mà khó quên khi mà mình có một cái kiến thức nào đó mình có một kỹ năng nào đó mà mình chia sẻ cho cộng đồng mà được cộng đồng đón nhận thì cảm thấy rất là vô cùng hào hứng vô cùng phấn khích nếu như bạn à, muốn làm việc cùng với đội nhóm của tôi, hãy comment bên dưới video này là tôi muốn thì ở đó tôi sẽ chia sẻ cho bạn nhiều nhiều hơn nữa à, các cái kỹ năng kỹ thuật mà tôi đã từng làm cộng với đội nhóm của tôi đã từng thực thi cộng với là những cái trải nghiệm của tôi cộng với lại những uh, cái công thức mà bạn bè quốc tế uh, chia sẻ cùng với tôi đó là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời uh, cái điều thứ hai là tôi thấy ở ờ, ở họ có một cái mà chúng ta cần phải học hỏi đó là Ờ, họ rất là kỷ luật họ rất là đoàn kết trong một đội nhóm họ rất là kỷ luật rất đoàn kết và đặc biệt nữa là họ, họ giám sát thị trường và họ quan tâm đến thị trường và họ ờ, làm ở trên đa thị trường rất ờ, là tuyệt vời bởi vì khi mà chúng ta cùng làm một cái lĩnh vực gì đó mà chúng ta cùng có đội nhóm cùng làm với nhau thì quả thực sự là thú vị rất là thú vị và cái tòa nhà đằng sau kia tòa nhà bên đằng sau đây đó tòa nhà đấy tòa nhà đó là tôi nơi mà tôi cùng với đội nhóm mà cùng vừa mới làm việc cùng nhau à, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái buổi chia sẻ à, tiếp theo của tôi ở trong các video video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn nhiều nhiều hơn nữa các kỹ thuật các cái chiến lược mà tôi đã áp dụng ở trong cái thị trường trong nhiều năm qua đặc biệt là những cái cái à, lần cọ sát học hỏi với lại cộng đồng trader quốc tế uh, những cái điều thú vị uh, luôn tiềm ẩn nằm bên trong Ờ, họ có một cái phương pháp giao dịch mà tôi thấy là cũng khá hiệu quả ừ, ờ, họ đã áp dụng trong vòng 2 năm qua và tới đây tôi sẽ ờ, mang cái phương pháp này về tôi chia sẻ lại cho đội nhóm của tôi sau khi mà tôi trải nghiệm nó trong khoảng 2 tuần để tôi trải nghiệm nó xem kết quả thực sự đó là như thế nào nó có phù hợp với lại cái cái đặc tính của con người Việt Nam không có phù hợp với tính cách phù hợp với lại cái cung giờ múi giờ của người Việt Nam không và sau 2 tuần sau thì tôi sẽ có một bài viết chia sẻ về phương pháp mà tôi vừa mới học hỏi được họ giao dịch ờ, ở trên thị trường crypto tôi thấy khá là hứng thú khá là hào hứng ờ, cần phải trải nghiệm đã mọi thứ cần phải trải nghiệm sau đó là khi mà tôi thấy nó phù hợp những đặc điểm nào của người Việt Nam thì tôi sẽ đưa nó vào trong các cái bài chia sẻ của mình Ok, Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các ờ, video clip tiếp theo